Bất kể dung mạo có xinh đẹp như thế nào thì rồi cũng sẽ bị thời gian làm cho phai tàn. Phật Thích Ca cũng thường nói, hết thảy mọi thứ nơi thế gian đều là huyễn tượng, không thể tồn tại lâu được. Không mê đắm phù hoa ngắn ngủi nơi nhân gian, nhưng không nhất định phải thoát ly xã hội người thường. Bậc trí giả sống nơi bụi trần, nhưng lại không bị mê hoặc bởi hình tướng bên ngoài, có thể buông bỏ phần người để tiến về phía thần, cửa tu luyện cũng vì thế mà thêm rộng mở. Phật độ Liên Hoa Khi Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại nước Sara, ở trong thành có một cô gái quốc sắc thiên hương tên là Liên Hoa, dung mạo đoan chính, có một không hai. Còn cái nhà quyền thế đều ngưỡng mộ nàng, thường xuyên lui tới chỗ của nàng để thăm hỏi. Vùng hoa nơi thế gian không cách nào có thể khiến cho Liên Hoa thỏa mãn về tâm linh được. Cuối cùng đến một ngày, nàng đã chán ghét tất cả, quyết định vứt bỏ cuộc sống ngập trong vàng son, quyết tâm bỏ đi phù phiếm xa hoa, đi vào trong núi xuất gia. Liên Hoa đi ra khỏi thành, đi tới ngọn núi nơi Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở. Trên đường đi, nàng gặp một con suối trong lành, liền dừng lại ở bên suối để uống nước và rửa mặt. Sóng nước dập dềnh phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Liên Hoa bỗng dưng cảm thấy hối hận, tự nhủ với mình Đời người khó ai mà có thể đoan trang xinh đẹp như thế này Vì sao không hưởng hết vinh hoa mà lại muốn đoạn tuyệt với thế gian đi xuất gia chứ Thế là nàng lại quay trở về Phật Thích Ca Mâu Ni biết rõ nhân duyên hóa độ liên hoa đã chín mùi Liên hóa thành một thiếu phụ duyên dáng, xinh đẹp Nhan sắc của liên hoa so với người thiếu phụ đang đi tới Chỉ giống như là viên đá để bên cạnh ngọc bích mà thôi Liên hoa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người thiếu phụ đang đi tới phía mình. Nàng vô cùng kinh ngạc và ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của người thiếu phụ. Liên Hoa bước đến hỏi, chị từ đâu đến, sao lại đi một mình thế này? Người thiếu phụ xinh đẹp trả lời, tôi từ trong thành đi ra, đang trên đường trở về nhà. Nếu như chung đường, chúng ta có thể đi cùng với nhau một đoạn. Bây giờ ra chỗ suối nghỉ ngơi một lát nha. Liên Hoa gật đầu đồng ý, cùng với người thiếu phụ đi đến bên suối nói chuyện phiếm. Lúc này, người thiếu phụ cảm thấy hơi mệt, liền gối đầu lên gối của Liên Hoa và ngủ thiếp đi. Chỉ một lát sau, người thiếu phụ xinh đẹp đó đột nhiên chết đi, thi thể nhanh chóng trương lên thối rữa, dịch chảy tràn ra ngoài, toàn thân sinh dòi, phát ra mùi hôi thối, răng và tóc đều rụng hết. Liên Hoa thấy thế thì rất sợ hãi, đồng thời nghĩ thầm một người như vậy sao tự nhiên lại chết được nhỉ? Thân thể ngọc ngà tỏa hương là thế mà chỉ nháy mắt cái đã thối rữa. Như vậy thì xinh đẹp cũng như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, chị ấy đã vậy, mình liệu có thể tránh được vô thường sao? Xem ra chỉ có tinh tấn học đạo mới không bị ảo mộng nơi thế gian làm cho đau khổ. Liên Hoa lập tức đứng dậy, hướng về phía tịnh xá của Phật Thích Ca Mâu Ni mà đi liên hoa độ thiếu niên hư hỏng. Thời điểm Phật Thích Ca Mâu Ni còn truyền pháp nơi thế gian, ở thành Kosa là có một đám thanh niên hư hỏng, cả ngày lêu lỏng, lang thang trên đường, chuyên làm những việc vô liêm sĩ. Phụ nữ trong thành đều không dám đi ra khỏi cửa. Ở nước láng giềng có một nhóm ni cô tu hành thuần tịnh, người dẫn đầu tên là Liên Hoa, diện mạo đoan trang xinh đẹp, phẩm chất, trí tuệ, công đức đều hơn người, mà lại có đủ công năng thần thông, rất được mọi người kính ngưỡng. Trong một ngày hè nóng bức, nhóm ni cô đi ngang qua thành Cora, liền nghỉ chân tắm rửa trong một con sông ở bên rừng phía ngoài thành, nhưng không biết rằng đang bị đám thiếu niên hư hỏng ở thành Cora la rình coi. Đám thiếu niên đó mang hết quần áo của mọi người giấu đi, chuẩn bị trêu đùa làm nhục các ni cô. Ni cô Liên Hoa từ sớm đã biết hết thảy mọi việc, lập tức vận dụng thần lực để hóa độ bọn họ. Liên Hoa liền tự móc hai mắt của mình ra, rồi ném đến trước mặt những thanh niên hư hỏng kia và nói các ngươi ưa thích nhìn ngắm phụ nữ, nhưng nếu bây giờ họ không còn mắt nữa, các ngươi có còn thích họ nữa không? Bà lại tiếp tục lấy nội tạng của mình ra, máu chảy đầm đìa rơi đầy trên đất, lại làm cho tay và chân gãy ra từng đoạn, rồi hỏi, các ngươi nhìn ta xem, còn cảm thấy có chỗ nào xinh đẹp không? Đám thiếu niên hư hỏng sợ tới mức toàn thân run rẩy, lông tóc dựng đứng cả lên. Nico Liên Hoa liền khuyên nhủ bọn họ, thân thể con người đều là do những thứ không sạch sẽ này hợp thành. Hết thảy mọi thứ trên thế gian cũng đều chỉ là hư ảo không thực. Những thứ mỹ lệ nơi thế gian sẽ chịu không được khảo nghiệm của thời gian. Thanh xuân trôi qua phút chốc, người về già sẽ nhìn giống như con khỉ, khi chết đều sẽ biến thành máu mũ, thịt thối càng làm cho người ta sợ hãi. Nếu không có linh hồn thì thân thể và bùn đất sẽ không khác gì nhau. Đám thiếu niên hư hỏng đã tỉnh ngộ ra rất nhiều, vội vàng trả lại quần áo cho các ni cô, cũng dập đầu xin lỗi liên hoa, xin tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi quá ngu si rồi, xin hãy cứu chúng tôi. Ni cô liên hoa liền đưa bọn họ đến trước mặt Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự từ bi của Phật Thích Ca đã khiến cho bọn họ tỉnh ngộ sâu sắc, mọi người đều xin được quy y với Phật Đà và bắt đầu thành tâm tu hành. Từ đó về sau, phụ nữ ở thành Cơ Sa là không còn phải sợ hãi khi đi ra ngoài nữa. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Truyện cổ Phật gia, nỗi thương xót của Đức Phật Thích Ca con người vì dối trá và lòng tham Mê mờ trong dục vọng mà tự rước họa vào thân Làm người tu luyện Mãi không buông tâm phàm Thì làm sao có thể đắc quả vị Hai câu chuyện cổ Phật gia dưới đây Là lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa Câu chuyện thứ nhất Con rùa và chó hoang Xưa kia, thời Đức Phật ở tinh xá kỳ viên của nước xá vệ Hồng truyền Phật Pháp cho chúng sinh có một đạo nhân đã tu hành suốt 12 năm ở dưới gốc cây bên sông. Tuy đã tu hành lâu như vậy, nhưng trước sau vẫn không thể trừ bỏ niệm đầu tham dục, tâm tư tán loạn, trầm mê trong dục niệm của lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, một hôm, Đức Phật nhìn thấy cơ duyên đã thành thục, đến lúc cần phải đi cứu vớt người tu đạo này. Thế là Ngài liền hóa thân làm một hòa thượng, đi đến bên bờ sông, dừng chân dưới gốc cây cùng với người tu đạo đó tu hành. Đó là một buổi tối trăng sáng sao thưa, trong hồ có một con rùa bò lên Vừa khéo có một con chó hoang đói bụng đi đến Con chó hoang vừa nhìn thấy con rùa Trong lòng mừng thầm Không chút do dự mà hành động Mở to miệng ra Chuẩn bị nuốt con rùa đó Con rùa giật nảy mình Vội vàng thu đầu cổ Và bốn chân vào trong mai rùa Con chó hoang sốt ruột Dùng lỗ mũi ngửi ngửi con rùa ở trước mắt Suy đi nghĩ lại Không cần cách nào khác cuối cùng thất vọng từ từ bỏ đi. Còn rùa nhìn thấy con chó đi xa rồi, mới yên tâm thò đầu và chân ra vượt qua một kiếp nạn này. Cả hai người đều nhìn thấy cảnh này, người tu đạo nói với Đức Phật bên cạnh rằng con rùa đó bởi vì có cái mai cứng nên giữ được sinh mệnh, con chó hoang mới không đạt được ý đồ. Đúng vậy, con người lẽ nào còn không được như con rùa này sao? Người đời không hiểu thế gian vô thường, tham luyến dục niệm của lục căn, đây chính là cách cho con ma bên ngoài có thể thừa cơ len lõi vào. Con ma bên ngoài sẽ thừa dịp phá hoại thân người, hủy hoại tinh thần, khiến người ta rơi sâu vào trong sinh tử luân hồi. Thật ra, hết thảy mọi khổ não đều là do nội tâm của bản thân khởi lên, chúng ta nên phải khắc chế, đó đúng lúc. Người tu đạo nghe được những lời của Đức Phật lập tức gắng sức hạ quyết tâm, kiên định dứt trừ dục niệm, cuối cùng đã chứng đắc được quả vị La Hán. Câu chuyện thứ hai, nỗi thương tiếc của Đức Phật Thích Ca. Vô lượng số kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi đó thân vẫn là người phàm. Ngài quy y tam bảo, tuân thủ giới luật là chuyện sau này. Có một lần, Ngài cùng với người cậu đi đến nơi xa để làm ăn buôn bán. Trên đường trở về, cậu của Ngài vượt qua đường sông trước, đi đến một hộ gia đình. Trong nhà chỉ có người mẹ và cô con gái. Hai mẹ con họ lấy cái bình bát cổ gia truyền ra, muốn đổi lấy ba viên trân châu của người cậu. Người cậu dùng con dao cạo đi lớp vỏ bên ngoài của chiếc bình bát cổ, phát hiện đó là một chiếc bình bát bằng vàng. Nhưng người cậu này gian trá, đã dối gạt hai mẹ con. Ông ta cố ý ném mạnh chiếc bình bát xuống đất, lớn tiếng nói rằng đừng có làm bẩn tay ta. Thật ra trong lòng là muốn ép giá Nói xong giả bộ tiếp tục lên đường Khiến hai mẹ con kia cảm thấy vô cùng tủi nhục Không lâu sau người cháu cũng đi qua nơi này Con gái của nhà đó lại thỉnh cầu lấy chiếc bình bát vàng đó Đổi lấy một viên trân châu Người cháu thật thà nói với cô rằng Đây là chiếc bình bát vàng Giá tiền của nó vượt xa cả mấy viên trân châu Chàng đã bỏ ra toàn bộ trân châu báu vật của mình để đổi lấy chiếc bình bát bằng vàng đó. Sau khi người cháu ngoại đi rồi, người cậu lại quay trở lại, muốn dùng một, hai viên trân châu để đổi lấy chiếc bình bát vàng đó. Khi ông ấy nghe nói chiếc bình bát giá trị đó đã bị một người khác đổi mất rồi, trong lòng vô cùng tiếc nuối, lập tức chạy đến bên bờ sông, dậm chân đấm ngực, hét to lên rằng chiếc bình bát cổ đó vốn nên thuộc về ta mới phải. Làm tức chết ta rồi,